anh bước trên đường phố đông người qua từng ký ức quay về khiến mi ướt nhòa tháng năm qua không biết em thế nào ở chốn xa ngày từng đêm có mơ về anh mưa nhẹ rơi tiếng mưa như tiếng lòng anh mưa bấy nhiêu tâm tư trong lòng biết bao lâu đường riêng chúng ta từng phùng thì anh xin nguyện yêu em đến khi bạc đầu làm anh uống say càng say hơn cả cuộc đời nay tình yêu chỉ trao mình em đời cay đắng em là nỗi đau vô cùng để anh tuôn rơi tháng năm đến nay cạn rồi em là kỷ niệm mà anh sẽ không thể quên đâu vậy nên em mưa nhẹ rơi tiếng mưa như tim lòng anh bao giọt mưa bấy nhiêu tâm tư trong lòng biết bao lâu đường duyên chúng ta từng cùng thì anh xin nguyện yêu em đến khi bạc đầu diều làm anh uống say càng say hơn cả cuộc đời nay tình yêu chỉ trao mình em đời cay đắng em là nỗi đau vô cùng để anh tuôn rơi tháng năm đến nay cạn rồi em là kỷ niệm mà anh sẽ không thể quên nhau đời đưa áo em là giấc mơ hào huyền làm anh phiêu du bước chân ngỡ quên đường về em là diều ngọt làm anh uống say càng say hơn cả cuộc đời này để anh tuôn rơi tháng năm đêm nay càng rồi em là kỷ niệm mà anh sẽ không thể quên đâu vậy em đã